cơ, gan, thận, não, ruột, da, à, xương, phổi, à, tất cả các tế bào, thậm chí sợi tóc của chúng ta nó cũng có chứa nước. Nước đi đôi với sự sinh tồn của nhân loại Ở đâu có nước thì ở đó có sự sống Và đối với sức khỏe của chúng ta thì nước là số 1 trong cơ thể chúng ta thì nước nó chiếm tới từ 60 cho đến 70% khối lượng toàn cơ thể. Có nghĩa là nếu bạn là một người nặng 60 cân thì cái khối lượng nước trong cơ thể của bạn có thể từ 36 cho đến 42 cân tùy thuộc vào nếu cơ thể của bạn à, béo này, nhiều mỡ này và ít cơ có nghĩa là một người ít vận động thì cái lượng nước trong cơ thể nó chỉ chiếm đâu đó tầm khoảng 36 cho 37 kg nước rồi nhưng mà nếu cơ thể bạn là một người rất là nhiều cơ bắp ít mỡ là người vận động hay là người chơi thể thao thì lượng nước trong cơ thể bạn có thể tới 42 kg nước và nước nó nằm len lỏi trong tất cả các hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta bởi vì nước rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta và những cái nguy cơ có thể xảy ra đối với cơ thể nếu chúng ta bị thiếu nước. Chính vì vậy, việc chúng ta phải chủ động lắng nghe cơ thể và phát hiện sớm những dấu hiệu cơ thể bị thiếu nước, bị mất nước vừa hay là mất nước trong tình trạng nặng là một điều vô cùng quan trọng. Và sau đây, bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn những cái tình trạng, những cái dấu hiệu, báo hiệu cho cơ thể chúng ta bị thiếu nước từ mức độ nhẹ cho đến nặng thiếu nước nhiều cho đến rất nhiều và các bạn hãy chú ý lắng nghe sau đây nhé biểu hiện sớm nhất cơ thể chúng ta bị thiếu nước chính là khát nước và chắc chắn ai cũng biết cái cảm giác này nếu sau khi khát nước chúng ta không bổ sung nước kịp thời thì nó sẽ dẫn đến các dấu hiệu như là khô môi khô miệng hay là da khô cảm thấy người bắt đầu tăng nhiệt độ lên và bắt đầu cái tình trạng thiếu nước nó bắt đầu trầm trọng hơn rồi khi tế bào và các cơ quan trong cơ thể chúng ta bị thiếu nước mà không được bổ sung vào thì nó sẽ dẫn đến cái báo hiệu là cơ thể nó sẽ hấp thu nước từ một số cơ quan trong cơ thể điển hình đó là từ trong lòng ruột đại tràng thì khi đó cái dấu hiệu mà các bạn đi tiểu số lượng ít đi nước tiểu đặc lại và nước tiểu có màu vàng sậm à, thì đó là cái dấu hiệu mà chúng ta bị mất nước nhiều hơn rồi và khi này hãy bổ sung nước bổ sung ngay lập tức nhá Lưu ý với các bạn là trong trường hợp này chúng ta phải loại trừ những người bị bệnh lý về gan, về mật và về thận ra Bởi vì nhiều trường hợp thì cái số lượng nước tiểu ít hay là đang bị bệnh gan thì nó sẽ dẫn đến nước tiểu nó có màu vàng sậm Dấu hiệu thứ tư báo hiệu cho cơ thể bị mất nước trầm trọng hơn ở mức độ tế bào Đó là cơ thể chúng ta bắt đầu có cảm giác đói Tại sao lại như vậy? Khi mà các tế bào trong cơ thể chúng ta bị thiếu nước thì việc chuyển hóa năng lượng nó sẽ khó khăn và xảy ra kém hơn. Việc cung cấp năng lượng cho tế bào nó sẽ kém đi và ngay lúc này có một cái feedback thần kinh là thiếu năng lượng, não nó sẽ báo hiệu cho cơ thể là bây giờ cần bổ sung năng lượng ngay và chúng ta có cảm giác đói. Nhưng mà thực tế là chỉ đơn thuần nếu chúng ta bổ sung nước thôi thì cái cơn đói nó sẽ qua đi nhanh chóng. Chính vì vậy, việc kiểm soát cơn đói ở những người đang trong quá trình giảm cân ấy thì cái việc uống đủ nước và nhiều nước liên tục là một điều vô cùng quan trọng. Dấu hiệu thứ năm cho thấy việc thiếu nước trong cơ thể nó đã ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh trung ương, đó là các triệu chứng hoa mắt, đau đầu, ù tai, chóng mặt. Khi này, các cái tế bào não của chúng ta nó đã bắt đầu thiếu nước, lượng máu trong hệ tim mạch nó lưu chuyển đến não nó bắt đầu giảm đi và nó sẽ xuất hiện những cái tình trạng bị thiếu máu não thoáng qua như là đau đầu, ủ tai, chóng mặt Tình trạng này thì tốt nhất là chúng ta hãy bổ sung nước ngay, bổ sung chủ động Và tốt hơn nữa là chúng ta kèm theo ăn thêm một chút gì đó có năng lượng nhanh để loại trừ hai cái trường hợp vừa thiếu nước và vừa chúng ta bị thiếu năng lượng, bị hạ đường huyết nữa Dấu hiệu thứ sáu báo động cho cơ thể bị thiếu nước nghiêm trọng đó là khi mà các cơ bắp của chúng ta mệt mỏi dẫn đến cái tình trạng chuột rút hay gặp ở những cái trường hợp mà những người vận động nhiều, chơi thể thao nhiều hay làm việc vận động ngoài trời nắng nhiệt độ cao nhiều bị mất nước qua mồ hôi và bị mất điện giải qua mồ hôi thì những trường hợp này là những trường hợp chúng ta phải tích cực bù nước ngay sau khi chúng ta cảm thấy hay là có cái dấu hiệu này Dấu hiệu thứ bảy báo hiệu cho cơ thể chúng ta có thể rơi vào tình trạng mất nước nặng và kéo dài. Đó là dấu hiệu huyết áp tụt, nhịp tim nhanh và có thể kèm theo cái dấu hiệu là mất ý thức, lơ mơ hoặc thậm chí là ngất xỉu. Thì trong những trường hợp này là những trường hợp mất nước rất là nặng, có thể gặp trong trường hợp như là tiêu chảy liên tục kéo dài hay bị nôn mửa liên tục nhưng mà không bù nước được, không uống nước được hoặc những trường hợp mà vận động mạnh liên tục cường độ cao kéo dài dẫn đến tình trạng bị trụy mạch, trụy tim. Và những trường hợp này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xử lý như một tình trạng cấp cứu rồi. Đó là 7 cái dấu hiệu nhận biết tình trạng cơ thể chúng ta đang bị mất nước từ mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng hay là những mức độ mà cần phải xử lý cấp cứu. Chính vì vậy các bạn hãy lắng nghe cơ thể và chú ý, chủ động phát hiện sớm những cái dấu hiệu này. Chúng ta có thể bù nước sớm, càng nhanh càng tốt. Có một điểm quan trọng nữa mà các bạn cần lưu ý đó là khi các bạn có những dấu hiệu mất nước đó có thể là nhẹ hoặc là vừa nhưng nếu các bạn kèm theo một hoặc các dấu hiệu sau đây thì các bạn nên đi khám tới cơ sở y tế và gặp bác sĩ để được lời khuyên cũng như là được hỗ trợ điều trị kịp thời. Thứ nhất là các bạn kèm theo dấu hiệu sốt, ớn lạnh, gai người. Thứ hai là nếu kèm theo bị tiêu chảy liên tục kéo dài trong vòng 2 ngày, uống hoặc không bù được nước chúng ta cũng cần đi khám ngay. Thứ ba là kèm theo dấu hiệu mệt mỏi và mất tập trung thì chúng ta cũng cần phải đi khám. Thứ tư là các dấu hiệu mất nước kèm theo tình trạng thiểu niệu hay là vô niệu. Có nghĩa là chúng ta theo dõi cái tình trạng nước tiểu ấy, nó cứ giảm dần, ít dần và dẫn đến chúng ta không còn đi đái được nữa thì có thể là những cái tình trạng bệnh lý ở thận nó bắt đầu diễn ra do cái tình trạng chúng ta bị mất nước kéo dài. Chính vì vậy, trường hợp này cần phải đi khám ngay. Thứ năm là dấu hiệu mất nước kèm theo suy giảm nhận thức, trí nhớ hay lơ mơ, dễ ngất thỉu thì chúng ta cũng cần phải đi khám ngay. Và thứ sáu là bất kỳ dấu hiệu mất nước, khát nước nào kèm theo đau bụng, đau ngực thì tốt nhất là chúng ta cũng cần phải đi khám ngay lập tức. Hãy chú ý đến sức khỏe, lắng nghe cơ thể của chúng ta và chủ động phát hiện sớm những dấu hiệu báo hiệu cho cơ thể chúng ta bị thiếu nước, mất nước và nếu gặp những tình trạng nào đặc biệt thì chúng ta cũng có thể xử lý sớm nhất một cách an toàn nhất Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này hay những chủ đề khác về sức khỏe và làm đẹp thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới. Trong video tiếp theo thì bác sĩ sẽ chia sẻ các bạn kỹ hơn về cái việc chúng ta nên bổ sung nước như thế nào là đúng cách uống bao nhiêu uống như thế nào và lưu ý cho những người bị bệnh lý thì sẽ uống nước ra sao các bạn hãy chú ý theo dõi cũng như là đón xem và đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận những thông báo video tiếp theo bật cái chuông lên để các bạn có thể nhận được và xem video sớm nhất nhé cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ xin chào